thật lòng em muốn cái gì đây This is Hoa Bros. Trốn đến tràn đi, tay chìm đắm trong men tay đắm. Cắn lì xì, răng, vì đánh mất khi. Cho đêm trôi phai, trở đêm. Oh. tay kể từ khi anh có em mùa thu đó anh có em ờ, vậy có sao giờ hơn một năm trôi qua người đã khác xa thật nhiều anh nghe tiếng lá rơi không còn em nữa mùa thu đến anh không còn em nữa sau khi không có ai đoạn đường nào em đi cũng vắng tay từ ra nơi xin hãy rơi nhanh để em được lại ở bên này vì đã lỡ yêu anh rồi chẳng dám hứa sao Y. không em không người mây và gió đang thay lời anh nhớ em nhớ luôn tiếng cười lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết tiếng mình anh giờ rồi anh mắt cũng thật lạ mình thật khát với những ngày qua ông và yêu nhau thân chưa có thì đi chẳng nghe vào ông và yêu nhau thân xe máy tô biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau ai còn đứng dưới mưa ngân ngơ câu du tình đã quên đi bao nhiêu bất ngờ ta chia gió kém chẳng ly em chìm đắm trong ngàn vai cũng chẳng dài mà ta qua mình hồn biết thế mình đau come on baby come on baby cho nhau mê say vui đến về khoảng lặng dán chặt đôi mắt nhìn về nơi xa xôi để quên bờ vai chịu nặng giữa người với người nói cười với đời sẽ là vị ngọt hay đắng bởi vì khi một mình giữa màn đêm vắng tự hỏi có đáng hay chăng tôi hôm nay anh có gì bận tâm mà sao hỏi anh vẫn cứ trôi không muốn nói tôi ngồi lặng câm âu âu âu âu thấy hôm qua em có nhiều điều sai người cứ gọi em chẳng bắt máy em vô tư không cần ngày mai oh oh người đừng lặng im đến thế 浪。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 anh muốn liều mình nắm lấy tay em mình trốn khỏi thế giới hay là hai đứa mình biến khỏi nơi đây đi tìm cuộc đời mới nếu như em cười ôm lấy anh cuộc sống này anh chẳng nghĩ ngợi nhưng vì anh biết mình không thể nào cho nên anh đứng đây đợi trong ký ức anh khi ấy lần đầu gặp gỡ làm tim nhớ nhung rồi từng ngày trôi qua trong thâm tâm bỗng chốc nhận ra ấm áp tràn về mỗi lúc giọt buồn làm nhẹ đi dòng em mắt hoa cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia khóc cho cuộc tình chúng mình Tớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau Vì anh đã sai hay bởi vì bên em có ai kia Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố Ở một nơi đẹp như mơ Trên cao em em mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sông vỗ Cuộc đời tôi là những chuyến đi Cause baby, so is you. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, so is you. Ooh, ooh, ooh, so is you. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, so is you. So is you. Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà, vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà, là anh đang ghen ghen ghen ghen mà, bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em, ghen ghen ghen ghen mà, là do anh yêu thôi thôi thôi mà, bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà. thì cũng chỉ là ghen dù cho có thêm những khoảng cách thì người đó vẫn là em ta dày vò nhau ta lại gần nhau ta điên cuồng trong những cơn ghen bởi vì ta cần nhau hey, ghét hay là trách thì cũng chỉ là ghen anh đang ghen ghen ghen ghen mà bởi vì dù cho có thêm những khoảng cách thì người đó vẫn là em anh đã quá yêu em quá yêu em bởi vì ta cần nhau nhiều khi anh mong được một lần nói ra với tất cả thành về về anh ta bằng đôi mắt ngập ngừng mình buồn vì tim mình đau mình buồn vì ai khóc đâu từng lời buồn chưa hết câu nước mắt đã dần khoan sâu đừng bên nhau nếu không vui em muốn thấy anh cười yêu nên em xin anh cứ đi ôm mặt em anh nói dối anh đã quên em lâu rồi bao nhiêu thời trao bao nhiêu người nào giờ tan theo khói mây anh yêu ai khác đây chúc em được niềm vui mãi trong một chi anh sẽ quên đi những gì đã qua ngày hôm qua anh trong chồng bao nỗi nhớ nơi anh diễn ra mong anh quay trở lại để tình mình không chia hai trong một thế giới đắm trong những tung hôn không phai nơi đây anh vẫn chờ một bóng ai xa ngờ một ngày kia quay trở lại sẽ bên nhau từ giờ vắng em thật vô nghĩa sẽ như trắng kia một mình tìm tình yêu bay suốt đêm thâu nếu tôi không tìm thấy nguyện cầu được tìm trong giấc mơ vòng tay ai chính em em ơi tìm gì vì tình yêu của em chân thành và chỉ có một người đang tránh than ngậm mùi ai oan trong anh nhưng câu tôi cũng là phía sâu mà môi tại vì anh thôi yêu say mê nên đôi khi quá dài khờ nhắm mắt ơ thờ anh không lạc vào trong nỗi đau này phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy mong đông như một trò đùa chắc em lúc nào cho em hạnh phúc yeah côi mình ta vẫn vương hồi ức trong men say chiều mưa ngàn giọt lệ người khiến quê mi giàu biết đường xưa nơi có nhân từ ra biệt ly cánh hoa rụng rơi phận duyên mong manh rẽ lối trong mưa ngày tương phù anh không theo làn gió bay tìm qua ai lỡ quên anh chẳng tan nơi anh Chúa giữa đời ta là Chúa giữa trời mình rộng sông võ, cuộc đời tôi là những chuyến đi dài. vượt suối thác vượt núi dốc dù tranh vanh có xa gì có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi người xung quanh ở nơi đây thật dễ men dâu mới gà anh mất lấp lánh hiền hòa chào tôi chào người bạn mới từng chặng đường dài mà ta qua giờ ngồi một mình ơi dòng trước với tôi người ơi chiều về lòng người nhìn từng hạt mưa bay bay đường về thì sai mà lòng thì như chia hai không ai khâu lòng lại mình cứ thế đi miệt mài đi cơ sao nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ kể chuyện hai đứa lần đầu gặp rồi sao, quen nhau yêu thương nhau từ lúc nào sâu đậm xa xa sao trong nơi anh ký ức vẫn còn ra sao và anh đôi khi chỉ cần một người ở bên lắng nghe sự thật vốn chẳng như mong đợi đôi bàn tay cứ cách xa tầm phái này một ngày đến lúc khi không còn cảm giác anh luôn cho em quyết định những thứ ở quanh mình anh không can thiệp điều gì nhưng hôm nay anh không cho phép em được nói lời nào em biết không thời gian đã khiến em như vậy Em là lùng cố chấp nuông chiều đến vậy Cùng vì anh nghĩ cứ mãi im lặng Sẽ tốt hơn Xem như anh cầu xin em ở lại Xem như anh là thằng khờ không giống ai Khi trong tim còn nghĩ đến chuyện mình Làm sao có thể tâm sự cùng người lạ Chưa bao giờ ngốc đến dài khờ Chỉ xin một ngày phần thân ấy anh luôn cho em quyết định những thứ ở quanh mình anh không can thiệp điều gì nhưng hôm nay anh không cho phép em được nói lời nào em biết không thời gian đã khiến em như vậy em lần lùng cố chấp nung chiều đến vậy cùng vì anh nghĩ cứ mãi im lặng sẽ tốt hơn khi em xa cơn mưa rồi lại thêm thêm thêm sẽ tan không gian tràn ngập nụ cười nhìn lại nơi đây bao kỷ niệm giờ chìm xuống dưới hồ sâu vì anh chính em đã đổi thay và đôi bàn tay ấm em ngày nào còn lại giữ vì em vì em, em, em vì em đã xa rồi nhìn anh chỉ trong màn đêm là vì em đã quên rồi tình anh chỉ như giấc mơ em bước đi rồi ô lòng cơn mưa em bước đi rồi và xe xô tan đi bao nhiêu bóng dáng hình em em đã mãi rời xa Michael, em sẽ quên đi bao nhiêu Michael, em sẽ quên đi bao lâu Michael, em sẽ quên đi cuộc tình mà anh cho em thôi em đi đi đi đi, đi. bài em sẽ quên đi bao nhiêu Michael, em sẽ quên đi bao lâu Michael, em sẽ quên đi cuộc tình mà em quên quên quên quên quên quên quên hết rồi và rồi em đi qua bước qua ở lại xuân đây với bao ưu buồn để rồi tháng trôi qua để rồi năm trôi qua thoáng qua oh. nụ cười em đang ở đâu người ơi bờ môi em đang ở đâu anh tìm tìm hoài mà không thấy người ở đâu vì sao em đi đi quên đi bao nhiêu giấc mơ bên anh xưa kia cơn mưa vẫn rơi rơi rơi cơn mưa vẫn rơi rơi rơi cơn mưa vẫn rơi rơi rơi cơn mưa vẫn rơi rơi rơi rơi rơi rơi cơn mưa rơi cơn mưa vẫn rơi cơn mưa vẫn rơi cơn mưa vẫn rơi rơi rơi cơn mưa vẫn rơi rơi rơi cơn mưa vẫn rơi rơi rơi cơn mưa vẫn rơi rơi rơi À, chào các bạn, hôm nay à, mình sẽ cover một bài mới của anh Nguyễn Đình Vũ và bài hát mang tên Anh ngoại tình em biết. Mời các bạn cùng lắng nghe. Anh đã cố gắng và giấu đi nét tâm tư trên khuôn mặt anh đang giờ em biết về người thương ba này anh đã cố gắng che hết đi nhưng đắn đo anh đã vội chân dẫn thân bà trong thời gian anh đi làm xa trước khi anh bước chân về nhà anh đã vô tư đem lòng yêu thêm một người con gái xa lạ thời gian vẫn cứ lặng trôi em đã nghi ngờ khi bên tôi vẫn tự hỏi làm sao em biết có phải là do giác quan em nhận ra hay dõi theo anh ngày qua anh sẽ thoáng anh vì anh đã giàu rất lâu mà do cách anh đã nhìn em do cách anh đã lừa dối em thật ra em biết hết yêu anh em chắc đưa về đến đây và tưới mắt những ngày khô khang yêu thương chỉ mình anh chờ tiếng yêu trên bờ môi đã đến lúc phải nói xa bởi vì anh nhớ em mong em bên anh ngày tháng qua sương băng mai về cô đơn để qua thêm hoặc cứ thấy dối bời với bao nhiêu lời nói bên tai nơi này buông bể chỉ thiếu giấc mơ đêm sau hôm nay lần bờ vai anh chợt nghĩ đến em chỉ mong ngày nắng lên để được gần em nỗi ưu phiền mỗi khi em cười ngày sẽ ra sao nếu thiếu em người anh yêu hơi em có hay chăng nếu như em là mây hay mang mưa về đến đây và tưới mắt những ngày khô khăn mang yêu thương chị mình anh chờ tiếng yêu trên bờ môi đã đến lúc phải nói xa bởi vì anh nhớ em mong em bên anh những ngày tháng qua oh baby all is true all is mênh vắng từng lòng lanh giá cùng những nỗi đau dối bời thầm gọi người yêu dấu giờ này đang nơi đâu có biết anh u buồn mong em hằng đêm từ bao lâu đừng lẽ dài mong ước người hãy về đây bên anh anh sẽ không bao giờ đánh mất tình yêu này nữa đâu This is Hoa Pro đến trà ly Anh chìm đắm trong em tay đắm Có mất lì sao phải đắng đánh mất khi Cho đêm trôi vai để những ánh mắt đôi mong Cảm dừng ngỡ thấm Cảm giữa bay ngàn trốn xa Em là I guess always I'm in love with you, you. die, đôi lời anh đang ở đây không em không người may mà sao đang thay lời anh nhớ em nhớ luôn tiếng cười em lúc dậy màn mây nên xa trên trời hay đang ở trong vòng tay bên anh kia rồi cause I'm mình lớp with you cause I'm mình lớp with you kia dù ở đâu dù ngày trôi nhanh hay rất lâu dù là mình xa cách nhau anh sao lấy vẫn là như thế vậy mà sau khi không có anh đoạn đường nào em đi cũng vắng tay ra đời xin hãy rơi nhanh để em được lại ở bên này vì đã lỡ yêu em rồi chẳng dám hứa sao rồi cứ nhắm mắt em là ta feel mãi love dù nắng mưa bao mùa tình anh vẫn luôn đây mà chẳng phải kiếm đâu xa vẫn giữ đó bao trời riêng chúng ta gió mang đi về một nơi không ta đi vượt qua hết bao nhiêu mây xa trên đời người yêu tìm cảm khi ta một giây bên người thì chỉ cần một ánh nhìn mà trao gặp cả xuân của ta như hoa chín bao với màu sắc kiếp sắc nhà em người ta vui cười chơi đi tăng ngây nhất dù tay em quật đôi lời đưa bọn ta vào trong góc cùng màn trăng sao dù sắp đôi tim bên nhau để ta đã yêu thương dâng trào gió đến tràn mi anh chìm đắm trong men cay đắng nồng khó chát làm như buông cùng anh cho đêm này say chớt ngỡ dẫu năm tháng ấy còn đâu những đam mê ta kiếm tìm màu vắng xanh ngời giữa mây lạnh trôn xa xôi yêu gì được rồi Vì chỉ cần một ánh nhìn mà anh trao Là ta xuân của ta như hóa được thành chín bao Anh có để cho em nghe đôi lời Anh đang ở nơi không em không người Mây và gió đang thay Lời anh nhớ em nhớ luôn tiếng cười Lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết tiếng mình anh giờ rồi Anh mắt cũng thật lạ Tình ta khác với những ngày qua Ông và em yêu nhau thân chưa có thì biết Chẳng nghe đôi cơn Ông và em yêu nhau thân sẽ mấy câu Biết đâu bất ngờ đôi ta trở sẽ xa nhau còn đứng dưới mưa ngân ngơ câu du tình đã quên đi bao nhiêu mất cớ hai chia tay nhau khi tình này đang say đắm gió kém chẳng ly em chìm đắm trong ngân vai từng chẳng dài mà ta qua những mong biết đến những đau come on baby come on baby cho nhau mê say rồi đến về về nơi xa xôi để quên bờ vai chịu nặng giữa người với người nói cười với đời sẽ là vị ngọt hay đắng bởi vì khi một mình giữa màn đêm vắng tự hỏi có đáng hay chăng tôi hôm nay anh có gì bận tâm mà sao hỏi anh vẫn cứ trôi không muốn nói tôi ngồi lặng câm âu âu âu âu thấy hôm qua em có nhiều điều sai người cứ gọi em chẳng bắt máy em vô tư không cần ngày mai âu oh, âu oh. người đừng lắng nghe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 thời gian ơi xin hãy trôi nhanh